Trả lời Thầy Minh Phước Hỏi một Qua bài học Một đêm ở bệnh viện chợ rẫy Con nghĩ một người bệnh hay một bác sĩ Hiện nay họ vẫn còn ý tưởng ăn thịt cá Để bổ dưỡng lấy lại sức trong lúc bệnh Điều này chứng tỏ họ không hiểu nguyên nhân gốc của bệnh từ đâu Cho nên họ tự gieo cho mình một nhân bất thiện mới Thì làm sao chấm dứt bệnh được phải không thưa Thầy? Xã hội hiện giờ sốt xuất huyết đang tăng cao ở một số nơi, Bình Dương, Cà Mau, nên họ đưa ra giải pháp phòng chống diệt mũi và lăng quăng để đem lại sự bình an. Điều này đối với Phật giáo sẽ giải thích như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho con được thông suốt hơn. Đáp, đúng vậy. Tất cả mọi người trên hành tinh này hiện nay không ai hiểu gốc bệnh của con người từ đâu sinh ra. Vì thế mới bảo nhau ăn thịt cá mới có sức khỏe, mới trị hết bệnh. Hiện nay mọi người trên hành tinh này đều ăn thịt chúng sinh, nhưng có ai tránh khỏi bệnh không? Bởi mọi người không hiểu luật nhân quả, nên làm sao hiểu nguyên nhân gây ra bệnh được. Nhân giết hại chúng sinh thì quả phải bệnh đau. Đó là điều chắc chắn không thể ai chối cãi và phủ nhận được. Nhân như thế nào thì quả như thế nấy. Cho nên bệnh viện chợ rẫy là nơi để những người giết hại và ăn thịt chúng sinh trả quả báo. Thời xưa cũng có mũi, cũng có lăng quăng, nhưng người ta không có bệnh sốt xuất huyết. Nhưng tại sao thời nay lại có bệnh sốt xuất huyết? Đem thuốc độc để diệt lăng quăng và mũi để phòng chống bệnh sốt xuất huyết là trị cái ngọn, chứ không phải trị cái gốc của bệnh. Muốn phòng chống bệnh sốt xuất huyết tận gốc thì không nên dùng thuốc diệt mũi và lăng quăng, mà mọi người chỉ cần sống với đạo đức vệ sinh bảo vệ môi trường, vì mũi và lăng quăng không có tội, mà có tội là do con người sống làm ô nhiễm môi trường, khiến cho môi trường sống bẩn thỉu. Lăng quăng và mũi sinh ra từ trong môi trường bẩn thỉu không vệ sinh. Mọi người không học đạo đức vệ sinh nên không thấy trách nhiệm bổn phận của mình là phải giữ gìn vệ sinh công cộng. Rác rưởi ném bỏ đầy hai bên đường trong thật dơ bẩn, nhất là kinh rạch quá dơ bẩn lại thêm xe cộ, nhà máy phóng suốt khói bụi làm ô nhiễm bầu không khí. Nếu bệnh sốt xuất huyết không xuất hiện, thì lại phát sinh những loại bệnh khác. Ở nơi đâu ô nhiễm chất bẩn nào, thì nơi đó phải phát sinh ra bệnh tật nấy. Nhất là nơi đó, mọi người đều giết hại và ăn thịt chúng sinh, thì lại càng bệnh đau nhiều hơn, nhất là những bệnh ngặt nghèo nan y. Bệnh gốc do nhân quả của loài người giết hại và ăn thịt chúng sinh như trên đã nói. Vì thế, những nơi nào phát sinh ra bệnh này hoặc bệnh khác đều do nguyên nhân quả hội đủ như ăn ở hung ác, sát hại sinh linh, thiếu đức vệ sinh, nên vi trùng, vi khuẩn, mũi mồng, lăng quăng, virus vân vân xuất hiện. Khi đã xuất hiện thì bệnh tật phát sinh, đó là điều chắc chắn. diệt mũi lăng quăng chỉ phòng ngừa bệnh ở ngọn, mà lại tạo thêm tội ác giết hại và ăn thịt chúng sinh. Do tội giết hại và ăn thịt chúng sinh thì lại phát sinh ra một loại bệnh khác nữa, hoặc những thảm họa khác to lớn hơn, giết hại nhiều hơn như lũ lụt, bão tố, động đất. Tất cả bệnh tật hay những thảm họa thiên tai xảy ra trên hành tinh đều do nhân quả của con người tạo nên. Nơi đâu con người sống thiện, tròn đầy đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, thì nơi đó không bệnh tật, không tai ương thảm họa. Còn nơi đâu sống ác làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, thì nơi đó không thể nào thoát khỏi thảm họa, bệnh tật, lũ lụt, bão tố, sóng thần, động đất, vân vân. Những bệnh tật thiên tai hỏa hoạn, bão tố, lũ lụt, sóng thần, động đất là sự cảnh cáo của nhân quả. Vậy mà loài người không biết, thật là mê mờ và ngu muội hết sức. Cho nên, muốn ngăn ngừa tất cả bệnh tật thì duy nhất mọi người đừng giết hại và ăn thịt chúng sinh và luôn luôn cần phải sống một cuộc đời đầy đủ vệ sinh, đạo đức, nhân bản, nhân quả.